Ờ, quay tiếp đi quay một cái liêu qua một liêu liêu qua liêu qua qua liêu What do you? Ooh. Okay. Королева